A-di-đà Phật sắc vàng tươi, tướng tốt quang minh vẹn đủ mười, ánh sáng tỏa hình năm núi lớn, mắt trong tựa nước bốn nguồn khơi. Hào quang hóa Phật bao nhiêu ức, Bồ Tát hiện thân gấp mấy mươi,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 Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật